Xin ờ, kính chào toàn thể anh chị em trong ngành nhôm kính Tôi là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Ngày hôm nay thì tôi đã có mặt tại thành phố Cao Bằng để tiến hành lắp đặt và căn chỉnh cho anh Trường một dàn máy làm cửa nhôm sinh pha mang thương hiệu Factor của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Trên màn hình anh chị em đang nhìn thấy đây là con máy cắt hai đầu F88 máy thì có hai đầu máy mang công suất mỗi đầu là 3 kW đầu máy 2 được uh, di chuyển trên uh, đường ray phi 42 ray đặc rất to và chắc chắn có thước là thước inox được uh, nẹp nhôm có hệ thống đèn led và kính lúp để anh em có thể làm việc buổi tối được ừ, dễ dàng và chính xác hơn hệ thống piston của con F88 này là piston đúc liền từ piston kẹp cho đến piston đẩy chụp piston đẩy lưỡi bảng điều khiển thì đã được chuyển hóa qua tiếng Việt để anh em có thể dễ dàng sử dụng lưỡi của con F88 này được sử dụng là lưỡi 450 Wagen tiếp theo đó là một con máy ép góc Factor kỹ thuật số không thay dao đây là sản phẩm sau khi tôi đã căn chỉnh và ép thử còn đây là sản phẩm của máy cắt cùng với đó là một con máy khoan khóa tốc độ cao Factor dưỡng có những khoan anh em chỉ việc à, đặt à, cái nhôm mình cần khoan vào một con máy thay đầu đố Megatech cùng một con máy nén khí 300 lít anh em ai có nhu cầu à, mua máy làm cửa nhôm thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại đã được lưu trên màn hình xin cảm ơn anh em